弄？ <laughs> I actually died to my bed. này chờ trồng sạch nước gục hay là đào lên mâm viên nấu uống được dạ. cái đấy này anh làm trồng hén này cảm ơn còn đứa dịch dịch dịch thôi đây ta lại đi đấy ơi thả đâu Ôi. Đánh mắm Dai được mắm giá mà một Ờ, cũng thấm cái này Nước đi Rồi, mấy cái, cái thằng lơ là kẹt rồi Cái không vô bẹo nó nổi cái đấy